thì bây giờ mình sẽ trình bày cho chị cái bài số 1 là cái tổng quan về à, về Zalo rồi bức tranh tổng thể về ứng dụng Zalo như thế nào thì mình sẽ nói đây nhưng chị biết là gì là Zalo là một ứng dụng à, ra đời vào 2013 thì tháng 2 2017 chị nhá là chạm mốc là 70 triệu user rồi 70 triệu user tuy nhiên đến thời điểm này nó vượt vượt qua số liệu này rất là nhiều đây là một số liệu là mình vẫn giữ lại đó nên chỉ biết là 2017 đã chạm mốc rồi tuy nhiên thời điểm đó là gì là Zalo chưa được phát triển mấy chị nhá Zalo chưa phát triển đâu đó thì chủ mục đích đó là chỉ nhắn tin thôi tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì quá tuyệt vời chị ạ là họ quảng cáo của trên Zalo rất nhiều tạo shop rất nhiều giống như là ở trên Facebook ấy nó đang cạnh tranh với nhau thì xíu nữa mình sẽ mở một cái bài báo một bài báo anh chị nhé một cái bài báo mà thống kê rất tuyệt vời từ Sở Thông tin và Truyền thông nên chị biết này ngày mới nhất này là ngày 4 tháng 6 2021 nhé cách đây là gì à, 3 tháng này rất là mới này Zalo chính thức trở thành ứng dụng nhắn tin được yêu thích nhất Việt Nam đưa Facebook Messenger lùi một bước này sau nhiều năm giữ vị trí số 1 thì chị xem này đây là một cái bài báo thật nhé chị nhé thị trường quảng cáo số 1 Việt Nam 2021 này đó thì Zalo đã vượt nhá vượt Facebook về tính năng về nhắn tin anh chị nhá đó thì chị mình sẽ gửi cho chị một bài báo này đây là số liệu của sở thông tin họ thống kê đó, rất tuyệt vời 56 phần trăm là là nam chị nha và 44 phần trăm là nữ chị nha à, đây thống kê rất là chuẩn xác rồi đó và 51 phần trăm độ tuổi từ 25 đến 40 chị nhá đó thì những mình thích là những độ tuổi này chị ạ bởi vì sao họ có khả năng chi trả cho mình và 42% là người dùng là là người dùng trẻ chị nhá hơn 24 tuổi gọi là Gen Z này những người là gì à, có một số sống nó gọi là gì đặc dị mình chỉ quan tâm đến số liệu này thôi là một phần trăm này thôi thì dựa vào số liệu này thì chúng ta có thể đánh giá gì à khách hàng của mình là có nằm ở trên Zalo đúng nhá anh chị chưa ngoài Facebook ra thì chúng ta còn phải đá một kênh nữa là Zalo đó thì trong quá trình à, đào tạo mình hướng dẫn anh chị là gì là nắm bắt được cái cơ hội này là Zalo hiện tại đang đứng số 3 nhé về tỷ lệ kênh bán hàng ấy người sử dụng kênh bán hàng là Zalo đứng số 3 sau Facebook rồi sau Facebook thì chị nhá là nó vượt thằng Instagram rồi à, sau website Google này sau website website và là top 1 đấy và để sau đó lên đến Facebook đó và sau đó đến Zalo và Instagram và hiện tại bây giờ là theo thống kê là các sàn thương mại điện tử này, nó cũng nó cũng cân bằng rồi chị ạ nó đang đẩy mạnh rất là mạnh cho anh chị thấy là cái tỷ lệ gì sử dụng kênh bán hàng người đấy sử dụng kênh ấy, thì Zalo là đã được số 3 rồi và cái khả năng target anh chị nhé thì à, thực tế thế này trong trình mình đào tạo mình thấy là gì à, khả năng target của Facebook so với Zalo thì là Facebook nó vẫn hơn chị nhá nó sâu nó hiểu cái khách hàng hơn à, tuy nhiên khả năng target ở Zalo thì họ đang cải thiện tính năng chị nhá thì 20 2019 2020 thì thời điểm đó mình vẫn chạy mình thấy thế này là họ cải thiện liên tục anh chị ở Zalo ấy là có một đội nhóm lập trình họ làm liên tục để nó phát triển cho cái Zalo này nó mạnh hơn đấy Zalo là bây giờ sử dụng rất nhiều nước rồi anh chị ạ và khả năng khả năng target đó là gì về độ tuổi giới tính này vị trí nhé nó cũng giống như Facebook thôi tuy nhiên khi chúng ta quảng cáo ấy chúng ta target ở trên Zalo nó dễ hơn rất nhiều so với Facebook đơn giản hơn anh chị ạ ở network này các các mạng và ở những, những trang báo như là báo mới này dinh 23 này một số cái trang báo là thuộc uh, video game quản lý chị nhé thì được phép ờ, giao lưu quảng cáo hiển thị chị ạ Đấy, khi mà đến phần quảng cáo mình sẽ giới thiệu cho anh chị đó hiển thị như nào thì trước mắt là chúng ta cứ học cái phần cơ bản này để chị hiểu và nắm bắt đã à, Zalo này sử dụng trong tất cả hệ điều hành à, Android iOS à, vân vân Windows đó và tính năng bên phía nó này lái chị có thể nhắn tin này gửi file lên đến một ghi là tìm bạn quanh đây bây giờ cái tính năng này nhưng bây giờ nó hạn chế rồi và số 4 là chia sẻ vị trí đúng không à, ví dụ là gì chị ờ, à, à, mình từ Hồ Chí Minh mình xuống Cần Thơ cho chị à, chị Thùy đúng không và chị Thùy ơi chị à, chị cho em mình cái địa chỉ nhà đấy mình tới thành phố Cần Thơ mình tới bến Ninh Kiều rồi đấy, chị Thùy chị không gửi địa chỉ mà bảo đợi xíu chị gửi mình qua Zalo mà chị Thùy chị share một cái gì à, bản đồ đúng không thì xíu chúng ta chúng ta thao tác luôn ở trên nhé ở trên cái điện thoại mình luôn bởi vì những tính năng này mình biết nhiều anh chị chưa biết đó, nhắn tin bằng giọng nói là ghi âm ấy còn mình ta là mình nói đúng không là tối đa 5 phút một tin là anh chị có thể tạo nhóm trò chuyện này và giải trí này và gửi các biểu tượng icon cảm xúc này đó và tiếp theo đến phần so sánh ưu điểm giữa Zalo và Facebook à, như chị biết là Zalo là mạng xã hội của Việt Nam và nên sử dụng anh chị nên sử dụng nhé có điều kiện phải sử dụng nó vì sao người Việt sử dụng mạng của người Việt đó nó dễ dàng hơn đúng không mình nhắn tin hay zalo đấy. đấy tại sao chúng ta gì học chúng ta tạo đội nhóm zalo cho nhắn tin nó ảo ảo nó nhanh như vậy nó dễ dàng hơn anh chị ạ thứ hai là facebook ngày càng siết chặt quảng cáo anh chị nhé siết chặt người dùng hơn update tính năng liên tục khóa tài khoản liên tục đang chạy chết tài khoản ờ, biết kêu ai đúng không đó và nhiều khách hàng họ sử dụng zalo nhiều hơn ví dụ khách hàng của của mình ngày xưa cũng vậy là 35 tuổi đến 50 tuổi đấy thì họ sử dụng zalo nhiều thì mình họ cứ ngày xưa mình có zalo shop ấy bây giờ nó xóa rồi chị lâu không xài 30 ngày nó xóa anh chị nhé ngày xưa mình có một cái zalo shop ờ, về bán về ờ, mỹ phẩm bán về dung dịch đấy là khách hàng toàn nhắn zalo shop thôi họ ít nhắn trên facebook lắm đó. số 3 là gì tỷ lệ tương tác của zalo gấp 3,8 lần so với facebook là trên fanpage của facebook khi đăng bài hiện tại chỉ tiếp cận 0,01 phần trăm khách hàng đúng không chị anh chị đăng bài fanpage rất nhiều khách hàng à, ít khách hàng tìm thấy đâu nhìn thấy bài của anh chị đâu và khi anh chị post bài trên trên Zalo nhé là bạn bè của chị thấy ngay đúng không nó báo đó tỷ lệ là bạn bè thấy khi chị post bài gì đó trên Zalo là thấy ngay lập tức với điều kiện anh chị là phải là bạn bè với nhau đó đã kết bạn với nhau đúng không chị ơi đúng không là khi ai có một cái bài post là gì ở trên Zalo anh chị thấy ngay nó nó báo ngay lập tức đó còn Facebook không dễ dàng đâu anh chị ạ không dễ dàng đâu và bây giờ mình sẽ mở mở điện thoại lên nhé để chúng ta thực hành một số cái tính năng nhé một số tính năng để chị hiểu à, đây là một cái phần mềm là kết nối điện thoại mình với máy tính anh chị ạ rồi chị chị bắt đầu mở Zalo đúng không mình sẽ mở ứng dụng Zalo này mở Zalo này là đây chính là cái một cái giao diện để chúng ta gì có những cái shop này rồi có gì có phần chơi game này có tổng thông tin chính phủ này e government này chị này để chúng ta tra cứu thông tin nhé chính phủ đã dùng Zalo rồi anh chị ạ chính phủ dùng Zalo đấy với mình bấm vào e-government này thì thị ra cái gì ok đồng nai đúng một quan tâm đồng nai này thì những cái cổng thông tin của gì nhà nước này cổng hành chính đồng nai này bây giờ muốn tra cứu cái gì thì bấm tra cứu này mã mã qr code là thông tin gì chị bấm này dịch vụ công uh, xe bất đồng nai y tế đồng nai này đó có là anh chị ở An Giang có hết này Bắc Giang có này Bắc Cạn có nhá anh chị nhá đó sau này anh chị muốn làm việc hành chính thì chị cứ nhắn vào đây nhá bấm chữ quan tâm và chị chat chat ở trên này đó, họ sẽ đây cả Mau này Cần Thơ có này mình bấm vào Cần Thơ quê chị Thùy nhá Cần Thơ chắc những này mấy mấy chị ít ít xài đúng không ít xài lắm mình biết mà tại anh chị bấm tra cứu đi tra cứu này và nộp hồ sơ gì đó này nộp hồ sơ này đó thế hiển thị ra những cái gì <laughs> đây những cái giấy tờ anh chị cần nộp đấy, bấm vào nó giống như một cái website nhé website đó rồi bấm vào thông tin này này anh chị nghịch nhá rồi đường dây nóng này rồi là món ngon Cần Thơ chứ chưa à, ẩm thực luôn này món ngon Cần Thơ xem có quán của chị Thùy không đó thì nó ra này anh chị xem này <laughs> bánh da lợn và vươn tầm thế giới này thì chúng ta có thể tra cứu được cổng thông tin chính phủ nhé và chính phủ đã dùng cái Zalo rồi và anh chị thanh toán này làm từ điện thoại nhé qua ví Zalo Pay à, anh chị biết là ví Zalo Pay đang phát triển rất là mạnh này và anh chị thanh toán trả hóa đơn này và anh chị mua hàng trên Lazada nhé Lazada đã kết nối với Zalo của mình rồi rất tuyệt vời nhé anh chị anh chị nào có hay mua hàng trên Lazada anh chị sử dụng vào shop Lazada cho mình bấm đây đúng không là nó tự động nó chuyển tới cái shop Lazada trên Zalo nhé anh chị nhé nó chuyển tới đấy nó chuyển tới cái đây mua sắm cùng Lazada tại Zalo này chị xem này đó bữa anh chị cứ trải nghiệm đi nó hay lắm Zalo bây giờ nó phát triển nó kết nối với nhiều thằng thì ngày xưa chúng ta có một tính năng tìm bạn quanh đây nhưng mà người bạn của mình là Thuận đấy người lập trình ra cái hệ thống này là cũng nghỉ sau đó mình thấy là cái tính năng tiền bạc quanh đây là cũng là gì chắc là không phát triển nữa sao đấy. bây giờ ngày xưa có tính năng tiền bạc quanh đây nó nó nằm ở khung này này bây giờ không còn nữa đó. anh chị chọn sticker này khi anh chị à, ví dụ anh chị là có một cái mã QR code đây đúng không là khi chị muốn quét mã thì đó anh chị bấm vào mã này, anh chị quét này đấy bấm quét mã đúng không bấm quét mã và anh chị muốn đổi tài khoản anh chị bấm vào đây ví dụ mình có nhiều tài khoản Zalo mình sẽ bấm vào đây đấy và chúng ta khám phá tính năng khác nữa là ở bên dưới đây kéo xuống này và chúng ta khám phá shop nhé bấm vào shop này tức là sau này anh chị tạo ra được shop là nó cái shop của chị sẽ hiện ở đây nhé đó bây giờ cua cảm ơn anh Thái thì sật từ khóa nào ra nhé anh chị xem này Đấy, ra là shop này cũng có chương trình ưu đãi khuyến mãi này rất tuyệt vời siêu kịch tính này giảm khủng hoảng đó 116 người đã mua hàng đã ở trên Zalo rồi này à, đánh giá chứ khách hàng chứ khủng không 141 khách hàng đã mua hàng và đánh giá trên đây rồi này Đấy, tức chứng tỏ là khách hàng mua hàng trên Zalo cũng rất là nhiều không chị à, có tiềm năng không quá tiềm năng anh chị nhá à, anh chị thấy tiềm năng anh chị bấm cho bình số 6 đi, để mình biết cái tiềm năng không với những tính năng này anh chị đã gì ít vào lắm sẽ tuyệt vời cho mình bách trở lại nhé tiếp theo là này đây là một cái thông báo này cái đồng hồ này có cái tin gì nào thông báo bây giờ chúng ta trải nghiệm mình lướt lưu feed ở zalo nhé đây rút nhật ký anh chị bấm bấm lướt lưu feed này rồi có một quảng cáo hiện ra này đây quảng cáo đây chị ơi đây quảng cáo này quảng cáo hiển thị ở trên ở new feed của của gì của zalo mình luôn này à gì đây nó bán à, bất động sản ở à, cam ranh này bấm tải ngay cho nó ra cái gì anh chị xem này thấy chưa nó ra thông tin mình luôn này nếu như gì nếu như chúng ta bấm quan tâm thì chúng ta bấm gửi thông tin tuy nhiên là quảng cáo zalo thì mình sẽ nói rất nhiều cái chiến lược nữa chị ạ à làm video nó bấm vào cái nút thì nó nhảy sang landing page hoặc là nó bấm vào nút <laughs> nó nó chuyển nút cứ chuyển sang landing page mà khách hàng bấm vào nút ở trên landing page nó lại dẫn khách hàng về Facebook nó nó có nhiều kiểu nó gì ạ thì những chiến lược đi như nào mình sẽ nói ở trong những cái bài giảng phần tiếp theo đó anh chị xem nhé đây quảng cáo tiếp này khu đô thị dự án Lagi à, Bình Thuận anh chị xem này anh chị biết lý do vì sao à, quảng cáo bất động sản hiện ra hôm trước mình gõ một cái từ khóa ở trên đây này thì nhà ở Hồ Chí Minh đấy tự nhiên bất động sản nó hiện ra đấy nó, nó bây giờ thằng thằng Zalo nó đang học đấy gì ạ rất là hay đây bất động sản này ai à, bất động sản Hưng Thịnh công ty này là một công ty mà một người em của mình đang coaching này mình đang cố vấn cho bạn bạn làm một à, bán hàng ở trong công ty này bấm đăng ký thử xem nhé như nó hiện ra cái gì đó cũng hiện ra rồi cái form để chúng ta đăng ký tuy nhiên quảng cáo nó chưa hay chị nhá đó khi mình làm với chị là mình sẽ làm hay hơn để họ để họ làm theo cách là gì cách chưa được tối ưu lắm khả nó bấm vào hiện thông tin có cái hình thôi nhưng mà khi nó bấm vào là chuyển sang lên đánh pay mới sướng anh chị ạ bán hàng cho nó mới sướng hưng thịnh tiếp này bấm xem thêm mà đấy, vẫn vậy đấy giờ có phần nhóm này anh chị bấm phần nhóm thì chúng ta có những nhóm nào chúng ta đã kết nối cho chị xem này đấy, bậc thầy thuyết trình của Quách Tân Khanh này mình học rồi này các nhóm này đó rất nhiều nhóm đúng không Ê, trợ lý vân vân đó đây là những nhóm và cái phần là phần danh bạ đây danh bạ thì, thì chúng ta là sẽ tìm thấy được những người là người là kết bạn với bình, đó là, là những người nào đang gì đang đang sáng đây mới truy cập đây đó và ở phần phần tin nhắn đây đúng không phần tin nhắn này đấy thì có nhắn của group của mình này là cái cổng hành chính này những khi chúng ta bấm quan tâm anh chị nhé khi anh chị tạo Zalo shop ấy là những cái Zalo shop nào cái gọi là cái fanpage nào ấy <laughs> gọi fanpage Zalo thì nó hiển thị anh chị ạ đây nãy mình bấm quan tâm đúng không cổng thông tin ờ, hành chính thành phố gì đó đó anh chị xem này Cần Thơ này Anh chị là gõ từ khóa nhé Và khách hàng ở trên Zalo ấy họ hay có một thói quen ví dụ là gì họ đang lướt họ đang nói chuyện với khách hàng hoặc là nói chuyện với ai đó họ tìm một từ khóa gì đó họ biết bị sẩn từ khóa đó là gì là cua cà mau cua cà mau đi xem có ai làm cái này không nhá? ôi may quá chưa có ai, ai làm cái cua cà mau trên zalo shop hay quá chỉ có cái fanpage à, zalo shop oa đó là gì mazda cà mau này mobile phone này con mắt cà mau này rồi là gì đây fpt telecom cà mau này phân bón cà mau này bún riêu cà mau này thấy chưa anh chị ơi công an tỉnh cà mau này truyền hình những cái công an tỉnh cà mau này nhá là đây là những những cái zalo thật zalo shop thật đấy chị nhá zalo oa thật bởi vì là khi chúng ta tạo zalo shop ấy thì là bằng người kiểm chứng chị nhá người kiểm duyệt cho anh chị cho nên mình trước khi vào học mình nhắc chị thùy là phải chuẩn bị trước cho mình cái gì giấy tờ giấy phép kinh doanh đó chứng minh nhân dân hai mặt đó thì, thì chúng ta mới tạo được bởi vì đây là người kiểm duyệt đấy đây cua siêu chắc company đây mình xem ở đâu mình bấm vào xem nó nằm ở đâu để bấm quan tâm nhé Đấy, anh chị đợi xíu này ok này anh chị xem này ở Hồ Chí Minh gì ạ nó hiển thị những cái gì những cái sản phẩm mà từ khóa nào là nó gần chỗ cho em nhất anh chị nhé chỗ bình nhất này cua siêu chất cả Mau khi bị bấm quan tâm này anh chị xem này à thấy chưa hiển thị menu này mua hàng này chủ cái website gọi ngay với bấm mình bấm mua hàng đi này thì ra gì ra giá này thấy chưa hay ông chị Thủy ơi hay là bấm cho mình số mấy đi số 9 cho may mắn đi nếu chị Thủy có website thì là khách hàng nó bấm vào truy cập web này ở ờ, nó ra website của gì cô siêu chắc này rồi mình lưu lại cái website này nhé gửi cho chị Thủy luôn gửi cho bạn bè ai à, gửi cho bạn bè này rất là tiện này rồi mình chia sẻ vào nó vào nhóm của lớp này bấm nó gửi này rồi đấy chị chị Thủy tham khảo luôn đối thủ nó làm cái website đẹp không thấy chưa đó rồi tiếp theo là gọi ngay bấm gọi ngay không bấm gọi cho nó ra cái gì à về số điện thoại nhé đó đây là cái menu đúng không là cái menu hiển thị đấy rồi mình chat với họ chat à còn cua không như vậy đúng không không shop mai gọi lại thật anh chị ạ à? <laughs> đằng này bố cho chị mà đấy họ sẽ nhận được những người mà người mà tạo ra cái phân à, tạo ra cái giao, giao, giao sốt này thì sẽ nhận được giống như là đây là một fanpage đúng không là có khách hàng nhắn tin fanpage của anh chị là sao là anh chị sẽ nhận được bởi vì anh chị là người tạo ra cái fanpage này à, tạo ra cái zalo shop này xin lỗi vì cái lộn ở zalo shop với fanpage các bạn hôm nay dạy facebook nhiều